sẽ thi đấu tranh cuộc chiến trụ hạng và một suất rất hạng Văn Thành pha nhỏ bóng cứng hay một quả phạt đền tôi dành cho đội bóng chủ nhà trong trận đấu này người vừa bị phạm lỗi đó chính là số 12 Nguyễn Hữu Thắng khi đứng trước một thử thách rất lớn trong này tôi dành cho Văn Thành chúng ta sẽ xem trong trận đấu này Văn Thành có vào vẫn còn có vào Thật đáng tiếc Chờ xuất giải Thủ môn Văn Cường đã có tình huống Phản xạ tuyệt vời trong tình huống này Trước đó ừ, là tình huống dứt điểm của Văn Thành Vẫn là cầu thủ cầm Đây là Bùi Văn Hiếu Đối trường không được Một pha cả người Đã là tình huống không chế của cầu thủ mã số 92 Nguyễn Anh Hùng đây là đinh thanh trung đinh thanh trung là cầu thủ quê ở hà tĩnh quay không được tao vào tôi anh ơi coi không vào đó chính là đội trưởng bùi văn hiếu một cầu thủ bên phía quảng nam đã bị đau sau tình huống va chạm vừa rồi và trận đấu đang tạm ngừng để cho các bác sĩ chăm sóc cho cầu thủ này vẫn là các thủ chủ nhà đây là huỳnh văn thành đã có lỗi đẩy người của trung vệ mã số 24 bên phía quảng nam đó chính là lucas sosa một tình huống phạm lỗi rõ ràng cho khi văn thành coi vào đó là bài xử lý của văn thành Châu Khi Coi cho Châu Văn Tân Đây rồi Cơ vào Thêm một tình huống thoát xuống rồi được Văn Thành Một tình huống Châu Khi khai Vĩ Tú Tám vào Khá nguy hiểm Phải nhỏ cơ gây Jose Paulo Vito Vẫn là Vito Cơ ngọc Một pha cứu bóng tuyệt vời của Bùi Văn Hiếu đó là cơ hội được đặt vào đôi chân của Jose Paulo Pinto. Và đa phần là những cầu thủ từ Thái Lan. Đáng chú ý nhất là tiền vệ đầy sáng tạo Isawa Sinthong. Coi dành cho Quảng Nam. Coi một không rồi. Đó chính là cầu thủ người bên Jose Paulo Pinto. Phóng rồi lỗi thuộc về Công Huy trong chiến dịch thi đấu vòng loại World Cup 2020. Coi! Wow! ai vậy bạn Hồng Sơn Đó chính là bàn thắng dành cho Hoàng Sơn Bao đều Một cú ra chân rất nhanh Coi Không được Phải dứt điểm của Hoàng Sơn Quá ơi Một quả đá phạt Có một cầu thủ áo xanh đã phạm lỗi Góc sút khá rộng Đây sẽ là còi dành cho đội bóng đốc phở chúng ta với lưới Đàn Anh như Quang Hải, Hoàng Đức và Chiêu Văn Hưng. Coi! Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số là 2-1 dành cho đội bóng Quảng Nam. Một pha dứt điểm và ra chân rất đơn giản. 2-1 rồi. Và tuần tới, đội bóng này sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho những đội bóng tham gia còn lại tham dự cúp quốc gia vòng đấu mở màn một cầu thủ bình định đã bị đau rồi, bay ơi Đó chính là bàn thắng của Á Đều 16 rồi, 16 rồi Văn Khánh nói đúng Đó là pha là bàn của Cao Văn Khánh Hai đều Tô Tây Ninh Như vậy là trận đấu đã kết thúc Hai đội đã kết quả hòa hai đều Một màn trình diễn tuyệt vời dành cho hai đội Với màn rực đuổi ngon mục Hai bàn thắng của Bình Định được ghi bởi Trần Hoàng Sơn Và một pha là bàn gõ hai điều của Cao Văn Khánh Bình Định đã cá sự yên tâm về mặt lực lượng cho trận đấu mở màn cúp quốc gia